Anh không cần biết quá khứ em ngày xưa Anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa Tim em lạnh giá hoa đã đã yêu chưa? Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dư thừa Trong muôn vàn kiếp sống cố chấp chắc mình anh thôi Đắm say vì những nét nhan sắc tuyệt nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi nụ cười ai nát lòng ngày mai em lấy chồng rồi xe hoa pháo không riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong nhìn em xa cuối trời tuyệt anh không mến đời tình yêu này hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi hạ theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu trong muôn vàn kiếp sống cô chấp chặt mình anh thôi đắm say vì những nét nhan sắc đẹp tuyệt vời trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi nụ cười ai nát lòng ngày mai em lấy chồng rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong nhìn em xa khuất buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương còn trong anh những điều từng dòng thơ xếp cánh diều thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu tình tan duyên phận trời ban lòng xa xăm buồn cô liêu